ơi và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của mình Thì hôm nay mình sẽ thực hiện một cái video nướng đồ ăn các bạn ơi Đó, thì hôm nay mình sẽ thực hiện một cái video nướng những trái bắp à, ở trên tay của mình đây Không phải là hôm nay mình sẽ không làm bắp nướng mọi hay là bắp nướng mỡ hành nữa Nhưng mà hôm nay mình sẽ làm một cái món mà phải nói là cực kỳ đặc biệt luôn và phải nói là chưa có một ai làm luôn chưa có một ai một youtuber nào ở việt nam mà làm cái món này luôn thì hôm nay mình sẽ làm bắp nướng siêu cay các bạn ơi và mình đã chuẩn bị tất cả mọi thứ ở trên bàn à, trên đây hết rồi và bây giờ mình sẽ quay xem mình đã chuẩn bị cái gì cho clip ngày hôm nay của mình nha các bạn ở đây tất cả mọi thứ trong clip ngày hôm nay mình đã chuẩn bị ở trên cái bàn này hết rồi các bạn ơi đó tất cả mọi thứ luôn mình đã chuẩn bị đâu vào đó xong xuôi hết cả rồi thì bây giờ mình sẽ review từng cái cho các bạn xem hôm nay mình đã chuẩn bị cái gì trong clip ngày hôm nay của mình nha thì đầu tiên là ở đây mình có hai trái bắp trắng các bạn nó là nó còn rất là non luôn á đó thì hôm kia mình vừa mua đó đây thì có hai chiếc bắp và bên đây là một bịch xiên que xiên que này để một tí xíu nữa mình sẽ xiên vô những cái hộp bắp đây để mình nướng các bạn chứ mình không có nướng nguyên trái nha đó tí xíu nữa mình sẽ à, xỏ từng từng que như thế này vào cái hàng bắp này nè đó từng bao vô cái hàng bắp này để mà mình để lên cái à, lò nướng của mình mình sẽ nướng chứ mình không có nướng nguyên trái như ờ, bình thường nữa và bên đây ờ, đồng thời bên đó thì mình có chuẩn bị bên đây là một chén hành một chén hành lá ở ờ, bên đây là một chén sa tế nhưng mà mình đã pha chế lại rồi nó rất là cay luôn nó là cực kỳ cay luôn màu cực kỳ đẹp luôn đó các bạn thấy không đó và ở bên đây thì mình đã chuẩn bị thêm một bịch than thì là không bự lắm nhưng mà nó có thể đủ nướng hai trái bắp như thế này các bạn và bên đây là một bình ga bình ga này để tí xíu nữa mình sẽ à, phun lửa lên đây để cho than nó sẽ cháy nhanh hơn các bạn ơi chứ sự mà nói à, bây giờ à, trời mưa nữa mà nhúm cái kiểu kia thì nó sẽ rất là lâu nên mình sẽ sử dụng cái này để nhúm than cho nó lẹ hơn các bạn ơi rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu mình nhúm than trước và vì mình sẽ bắt đầu mình nướng cho các bạn xem nha các bạn ok thì bây giờ mình sẽ sử dụng cái thao này để tí xíu nữa mình sẽ bỏ than vô đây rồi nướng nữa các bạn ơi đó các bạn nhớ cái thao này không cái thao này là cái clip uh, mình làm hố khói các bạn mà ờ, uh, mình để lỡ cháy cái thao các bạn bây giờ nó thành ra như thế này nè các bạn ơi đó, bây giờ mình sẽ uh, dùng cái thao này để mình làm cái lò nướng luôn tại vì cái thao bây giờ nó không có xài gì được nữa các bạn ơi đó thì bây giờ mình sẽ đập những cái cục than như thế này mình sẽ đập nó ra thành bé bé để mà nó có thể dễ cháy hơn đó bây giờ mình sẽ nhúm than trước và xong mình đó sau đó thì mình sẽ chuẩn bị những cái thứ kia để mà mình nướng tại vì than nó cháy rất là lâu các bạn ơi than nó cháy rất là lâu nên mình sẽ, mình phải nhúm than trước xong rồi mình mới làm mấy cái kia được nha các bạn ok thì bây giờ mình sẽ đập những cục than như thế này nè đó cục than rất là bự bây giờ mình sẽ đập những cục than nào nó bé bé hơn một chút xíu các bạn ơi đó. mình sẽ đập những cục than bé bé như thế này 搞到了。 xong rồi các bạn ơi thì mình đã nhúng than rồi bây giờ mình chỉ đợi nó cháy một chút xíu nữa thôi các bạn ơi rồi qua đây thì bây giờ mình sẽ bắt đầu mình lột những cái bắp này ra và mình xiên que vô các bạn ơi đây chuẩn bị rất là nhiều xiên que luôn các bạn thấy không đó, rất là nhiều luôn rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu mình à, xiên à, những cái à, xiên que này vô những cái hộp bắp trong đây nha các bạn A few moments later. Rồi các bạn ơi, sau khi xỏ thì nó sẽ như thế này nè các bạn. Nó sẽ ra những sâu như thế này, giống như những sâu cá viên chiên ở ngoài vậy các bạn. Đó. Tại vì à, làm món này nó khá là cực các bạn ơi sao không tại vì à, cái cái này nè cái trái bắp này nè, nó vẫn còn non cái hộp nó rất là mềm xỏ vô thì nó sẽ bị bể như thế này nè các bạn đó các bạn thấy không nên bây giờ mình phải uh, à, lãi ra hết xong rồi mình xỏ vô từng cây như thế này nè bạn cháu mình đang xỏ nè các bạn ơi các bạn thấy không lúc đầu mình tưởng cái này là nó cứng thì xỏ thì nó rất là dễ nhưng mà ngờ bắp này à, nãy mình mới đi mua lại nó vẫn còn non lắm nó còn mềm lắm các bạn cho nên uh, nó, nó, nó, nó xỏ phải uh, lãi như thế này nếu không nó sẽ bể như thế này nè các bạn đó nó bể nè các bạn thấy không Ờ, sẽ xỏ khi nào xong thì ờ, mình sẽ ờ, nướng ăn cho các bạn coi nha các bạn ơi sắp xong rồi các bạn ơi còn một chút xíu nữa là xong rồi các bạn còn mấy hộp nữa xong rồi đây rất là nhiều luôn các bạn ơi đây rồi ok thì bây giờ mình sẽ bắt đầu mình nướng nha các bạn rồi ok thì bây giờ mình sẽ đếm xem mình được bao nhiêu xiên nha các bạn xiên nãy giờ cũng khá là lâu rồi các bạn hai bốn sáu tám mười mười hai mười bốn mười sáu mười tám hai mươi 22 24 26 8 30 32 3 được 32 với đây còn hai xiên nữa là 34 xiên các bạn ơi đó, tổng cộng mình được 34 xiên hai trái bắp nha hai trái bắp thì mình được 34 xiên như thế này một xiên rất là đầy rồi ok thì bây giờ mình sẽ bắt đầu mình bỏ lên dĩa than đó mình nướng nha các bạn ok các bạn ơi bây giờ mình đã có than rồi bây giờ mình sẽ bỏ dĩa nướng rồi các bạn đó than rất là nhiều luôn bây giờ mình sẽ bươi than ra trước các bạn ơi đây nè than các bạn nè nó cực kỳ đã luôn rất có nhiều than luôn ấy ấy ấy chạy chạy niệm đấy thôi bây giờ mình sẽ bỏ lên mình sẽ nướng bắp nha các bạn bươi cũng tại đó rồi bây giờ mình sẽ bỏ những cái sâu bắp này lên nha các bạn ơi rồi ok các bạn ơi thì bây giờ mình sẽ à, quét cái uh, chân sốt này lên nha các bạn đó cái chân sốt hồi nãy mà mình đã chuẩn bị rồi đó các bạn bây giờ mình sẽ quét lên luôn ok xong rồi các bạn ơi phải nói là nó cực kỳ thơm nữa các bạn các bạn nhìn nè đó thấy không rất là đẹp luôn màu rất là đẹp và rất là thơm nữa các bạn ơi đây mình cho các bạn xem một sâu nha đây đó các bạn thấy không rất là đã luôn à, ok nếu bạn thấy món này của mình nó ngon thì các bạn hãy để lại một like và chia sẻ video này giùm mình nha cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều và đừng quên ấn đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình mình sẽ bắt đầu mình ăn thưởng thức cái món mà giờ chính mình làm ra xem nó sẽ như thế nào nha các bạn ok mời các bạn nha đây đây là sau đầu tiên nó sáng đã luôn rất ngon bạn thiệt luôn á rất là đã luôn nó có bị à, mặn mặn à ngọt ngọt béo béo của bắp nữa bạn à, tuyệt vời của mèo luôn rất là ngon luôn rất là đẹp cái màu nó rất là đẹp luôn bạn Tuy là món này nó hơi cực một chút xíu thôi nhưng mà nó rất là ngon ừ. đây những cái sâu cái khác như thế nào nè thì nó nhiều gia vị Ôi. nhiều gia vị nên nó mới ờ, mới khác như vậy nó đã mà khá là ngon rất là đã bạn phải nói là cực kỳ ngon luôn đây các bạn nó là ăn như ờ, quê hả bạn ơi rất là ngon Đúng bỏ không hiếu ra không khí bạn ơi uhm. rất là đã luôn nó còn ướt ướt vàng vàng lắm không ừ. quay một vòng nữa bạn coi bây giờ mình sẽ út cái này cây này mới đã rồi các bạn đó còn ướt cái của cái gia vị luôn các bạn nó hơi khác khác hơn nhưng mà nó rất ngon mời các bạn nha 还有他们。 đã lắm các bạn ơi cực ngon các bạn nên làm thử món này nha rất là ngon luôn món này của mình là độc nhất vô nhị luôn các bạn mình sẽ ăn cái cây này bởi vì nó rất là ngon nên ừ. này nó tuy nó hơi bị khác thôi nhưng mà cũng rất là ngon em à khá đã ngon mà xịt da